Đưa tin về vấn đề này, VOA ngày 20 tháng 3 cho biết, theo ông Tô Lâm, trong chỉ đạo xử lý án tham nhũng, một trong những vấn đề được quan tâm là xác định sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế xã hội để kiến nghị hoàn thiện thể chế để không thể tham nhũng. Hình ảnh bài trên VOA. Lời kêu gọi này của ông Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh công cuộc chống tham nhũng của đảng do ông Tổng Trọng dẫn đầu và đang lan rộng Việt Nam Vietnamnet dẫn lời ông Tô Lâm trả lời chất vấn tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội rằng qua một số vụ án trong lĩnh vực y tế, giáo dục vừa qua, cơ quan điều tra có nhiều kiến nghị khắc phục sơ hở trong đầu tư công, đấu thầu, mua sắm thiết bị, góp phần minh bạch với mục tiêu làm một vụ việc cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực. Nhưng ông không cho biết cụ thể các bước hoàn thiện thể chế như thế nào và nói rằng đây là vấn đề mà bộ của ông sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Trên thực tế, muốn chống tham nhũng triệt để thì chỉ cần áp dụng tư pháp độc lập, cơ chế phân quyền, đối trọng, kiểm soát quyền lực. Nhưng nếu áp dụng những điều này thì đâu còn sự lãnh đạo toàn diện của đảng nữa. Cho nên không rõ ông Tô Lâm muốn hoàn thiện thể chế như thế nào. VOA nhắc lại sự việc tai tiếng của ông Tô Lâm khi ông từng ăn thịt bò giác vàng theo VOA, ông Lâm được nhắc đến nhiều trên truyền thông quốc tế sau khi lộ ra những hình ảnh ông được đầu bếp nổi tiếng Nerses Goche, còn được gọi là thánh rắc muối, đút một miếng thịt bò giác vàng vào miệng tại một nhà hàng ở London. Việc vị Bộ trưởng Công an ăn bò giác vàng khi tháp tùng thủ tướng tham dự một hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu ở Anh đã khiến công chúng Việt Nam phẫn nộ về sự xa xỉ của quan chức trong lúc đó, quốc gia Đông Nam Á này đang trấn áp tham nhũng. Hình ảnh Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Tại phiên chất vấn, ông Lâm còn kêu gọi xử lý những đối tượng tham nhũng và cho biết cơ quan điều tra của Bộ Công an đã xác định mục tiêu làm vụ việc nhưng để cảnh tỉnh cả một vùng. Không rõ cơ quan này có điều tra nguồn tiền dùng để chi trả cho bữa ăn xa xỉ của ông Tô Lâm hay không. VOA cho biết ông Tô Lâm đang bị các tổ chức quốc tế kêu gọi các chính phủ phương Tây áp dụng đạo luật Magnitsky toàn cầu vì liên quan đến những vi phạm nhân quyền. Đạo luật Magnitsky là một đạo luật được áp dụng để trừng phạt cho những quan chức vi phạm nhân quyền. Đạo luật này đã được nhiều nước phương Tây thông qua và các chế tài có thể áp dụng như cấm nhập cảnh đối với người vi phạm và thân nhân của họ, đóng băng, phong tỏa tài sản của họ tại quốc gia áp dụng luật. Báo Lao động cho biết, theo vị đại tướng công an này, những vụ việc tham nhũng trong một số lĩnh vực như chứng khoán, tài chính, doanh nghiệp, đất đai đã để lại bài học lớn, đặc biệt trong việc hoàn thiện xây dựng thể chế pháp luật, phòng ngừa tội phạm. Cũng theo VOA,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 Lê Văn Thành đã đi được một nửa. Cho đến nay, thông tin về ông Lê Văn Thành vẫn là bí mật, ngoại trừ quyết định số 1548 ban hành ngày 21 tháng 11 năm 2022 về việc phân công phân nhiệm cho ba thủ tướng còn lại quản lý công việc thay cho ông Lê Văn Thành. Và thực tế, khi ông Trần Lưu Quang thay ông Phạm Bình Minh và ông Trần Hồng Hà thay ông Vũ Đức Đam, báo chí cũng thông báo hai ông này sẽ tiếp nhận phần việc mà ông Lê Văn Thành đã để lại cho hai ông phó thủ tướng ngã ngựa. Đấy là những gì mà mạng xã hội có được. Theo một nguồn tin khả tính từ bên trong cung cấp rằng ông Lê Văn Thành phải đi chữa ung thư ở Bệnh viện National Center for Global Health and Medicine ở Tokyo, bệnh viện mà ông Trần Đại Quang từng tới chữa. Hình ảnh ông Trần Đại Quang xuất hiện trên báo lần cuối cùng, cách ngày mất chỉ 8 ngày lần xuất hiện gần đây nhất trên thông tấn xã Việt Nam của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành là vào ngày 10 tháng 11 năm 2022 tại trụ sở chính phủ, khi ông chủ trì Hội đồng Thẩm định Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050. Như vậy, thời gian ông Lê Văn Thành đi Nhật đến nay đã tròn 6 tháng, chưa thấy tin tức ông Lê Văn Thành đã về nước hay chưa. Giới chuyên cấp tin nội chính nói rằng sự nghiệp chính trị của ông Lê Văn Thành xem như kết thúc. Như vậy thì bệnh của ông Lê Văn Thành không hề nhẹ. Ông Trần Đại Quang cũng từng mắc căn bệnh như ông Lê Văn Thành từ tháng 7 năm 2017. Theo ông Nguyễn Quốc Triệu, trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương, lúc đó cho biết ông Trần Đại Quang đã phải đi Nhật Bản chữa trị 6 lần. Sau khi bệnh viện cho về nước, ông Trần Đại Quang vẫn xuất hiện trên ghế chủ tịch nước tiếp khách quốc tế Lúc này trong ông quan gầy gò và xanh xao, người không còn chút năng lượng nào. Điều đáng nói là ngày 21 tháng 9 năm 2018, ông Trần Đại Quang chết, nhưng ngày 31 tháng 8 năm 2018, ông vẫn còn xuất hiện tại lễ công bố sách vàng sáng tạo Việt Nam 2018 và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Lần cuối cùng ông xuất hiện là ngày 13 tháng 9 năm 2018, chỉ trước ngày mất 8 ngày. Hình ảnh được xem là ông Thành trở về từ Nhật Bản. Thời gian ông Trần Đại Quang đi chữa bệnh tại Nhật khoảng một năm là mất. Hiện nay, ông Lê Văn Thành nghỉ chữa bệnh đã được nửa chặng đường. Dù thông tin về sức khỏe của ông Lê Văn Thành vẫn đang được giữ bí mật, tuy nhiên chuyện ông Lê Văn Thành về rồi thành như ông Trần Đại Quang vẫn là có một khả năng. Về tiền bạc thì đối với một ông phó thủ tướng từng nắm doanh nghiệp quốc doanh lớn như ông Lê Văn Thành là không vấn đề, tiền không thiếu, chỉ e là kỹ thuật y khoa hiện nay không đủ để chữa trị mà thôi. Hiện nay chính phủ của ông Phạm Minh Chính vẫn giữ ghế trống để chờ ông Lê Văn Thành. Tuy nhiên, khó có chuyện ông Lê Văn Thành hết bệnh rồi về chiếm lại ghế. Bởi tiền sử bệnh hiểm nghèo là một cái cớ để đồng chí của ông đã văng ông ra khỏi ghế. Người mắc bệnh hiểm nghèo mà còn có thể giữ lại ghế thì chỉ có Nguyễn Phú Trọng. Hình ảnh sau khi đi Nhật về, ông Trần Đại Quang cũng già yếu đi tương tự như ông Lê Văn Thành. Hiện nay tin đồn cho biết ông Lê Văn Thành đã được về nước, có thông tin và hình ảnh của ông Thành. Trông ông khá gầy, đúng là nhìn là biết người có bệnh. Tuy nhiên, lần này ông Lê Văn Thành về luôn hay ông sẽ quay lại tiếp tục chữa bệnh? Và nếu ông về luôn thì có trở lại văn phòng làm việc như ông Trần Đại Quang từng làm trước đây hay không? Trò chơi chính trị là trò chơi quá khốc liệt,